nó giảm nữa đó thì nó sẽ tăng lên là cái cảm biến nó giảm nhiệt độ lại thì nó sẽ tăng cái ngọn lửa cháy lớn lên nó sẽ duy trì như vậy liên tục nếu mà nó không truyền được cái đủ cái nhiệt độ xuống đó là cái tính năng nó cũng sẽ phụ thuộc vào đáy nồi đây cái miếng sắt tôi nó bị cong bọc bên á, thì ờ, đây nó cong nè bọc bên như vậy thì nó sẽ không truyền đủ cái nhiệt độ xuống cái que cảm biến này thì bếp nó sẽ không tắt cho dù ở đáy nồi nó có nhiệt độ rất cao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 còn về pin sạc thì tôi chỉ sử dụng có một cục thôi nên nó không đủ độ dài với học pin thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo thì khi nhận bếp về thì các bạn sẽ móc một đầu của cái lò xo mà tôi cũng đã cày hở cái chân ra nè các bạn móc vô cái lỗ phía trước của cực dương à, cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này các bạn móc vô để nó không bị trượt đầu dấu trừ là cực âm này các bạn sẽ đẩy vào bên trong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 nấu nước đây hình nấm nước này là cái chế độ nấu nước sôi phía bên phải này là cái chế độ nấu cơm và nấu cháo ở bên trái nhấn đầu tiên là nấu cơm nhấn lần thứ hai là nấu cháo nó sẽ luân phiên thay đổi ở đây giờ tôi sẽ thử tính năng nấu nước cho bếp bên ờ, phải này thì ở tính năng nấu nước á, các bạn nên dùng những cái loại nồi có đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24cm nếu các bạn sử dụng những cái loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ nó sẽ không nó sẽ khóa ga sớm hơn nó không đúng với tính năng đó lúc thì sai rồi thôi thôi khỏi như ở bếp nướng này nó cũng sẽ có thêm tính năng là hẹn giờ nướng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 hộp pin này trống bếp sử dụng qua ổ cắm hiện giờ và cái cục sạc này vẫn sử dụng bình thường thì khi hết thời gian trên ổ cắm hiện giờ này á, thì chỉ sau 1 đến 2 giây thôi bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ra lại còn về tính năng nấu cơm á, thì nhà sản xuất ở bên Nhật á, họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những cái loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi các bạn phải bịt kín lại